Xin chào mọi người, tôi tên là Shinsuke của anh ông Double Wish Hôm nay có một người đặc biệt Em tên gì? Em tên là Phú Phú Sảng Phú Sảng Phú Sảng Nhưng mà người tuyệt vời hơn đó Special guest Phải, không phải, special guest là Phú Sảng Phú Sảng nói tiếng Nhật được không? Được Ồ, nói tiếng Nhật tiếng Nhật đâu chưa 2年間2年おおすごい2年間でこれだけはいバニードハミランドリハミランドリラムゼー技術学位那时候彼女にあたんですおバカにやはい今は彼女日本でえー、 <laughs> người nào người Việt Nam hoặc là người Nhật Quảng Nam Quảng Nam ở gần Huế à? Ờ, Quảng Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Nam và ờ, Hội An và ờ, Hôm nay em ăn thử omelette kiểu Nhật Bản ờ, Omelette, dạ, oh, omelette à. Omelette, Francisco Đây là những mùi omelette Nhật Bản và Việt Nam khác nhau Omelette, ừ. bạn ăn Việt Nam. Lần đầu tiên Hemen de omlet. Sevgilim. Omlet. Cái này là trứng ướp và sốt mayonnaise. Nhưng mà cái này là kiểu Việt Nam của Nhật Bản số Jinsu Jinsu à Jinsu Hong Kong Nhật Bản 신세계 단남들 짜기 가와이 안녕하세요 tình yêu chỗ tay tặng cho vậy hú sao ông muốn em chia tay bạn gái nha bạn nhà bạn nè nhà bạn ah. oke okay, Vietnam Vietnam yay yeah! yay học sinh sự ngon ngon quá ngon quá em thích muốn sốt gì cái này cái này là kiểu cái này là kiểu Việt Nam chú chú Nhật ngon thôi, à, chú, chú Nhật Bản chết thôi thế tại sao tại sao いや褒め気づけtại sao tại sao là ngạc nhiên cheese gang nha cheese gang nha người Việt Nam không sử dụng ketchup Việt Nam dạ yeah. mỗi người Việt Nam ăn omelette thì sử dụng chỉ sử chỉ yeah, chỉ số và mayonnaise mayonnaise nên rất ngạc nhiên rất ngạc nhiên trời ơi trời ơi mỗi người Việt Nam thích sốt ketchup và sốt chili そけどねăn cay nhưng mà <laughs> em thích ketchup nên em là không phải Việt Nam người Việt Nam đặc biệt đặc biệt đặc biệt Việt thật ra em là thích sốt này sốt gì tương ớt wow oh. là người Việt Nam à. bình thường em là người Việt Nam có cái gì trong omelette cà chua và cái gì và cà chua chả xúc xích xúc xích hai loại hai một tôi không cái gì hành là cà rốt cà rốt cà rốt cái này là phong cách như này tiếng việt cái gì chứa chính chứa chính là cái xúc xúc Súp Súp trứng Súp trứng Ờ, súp trứng Biết hả? <laughs> Tao mình Em không phải người Việt Nam à, ờ, ờ. Nè, Việt Nam, không biết Nhưng mà súp chống Nè, ừ. ngon Ngon hơn Cứng Lần đầu tiên em ăn Cô tắt mắt à? Lần đầu tiên em thấy như vậy luôn rồi Em uống gì? <laughs> em cố ta ờ, cố cố ta cây phải em rồi mặc, mặc đi mặc kính đi ờ, rồi mặc kính đi What? ai rồi cha này nhưng mà em không biết rồi khoai món. trà sữa khoai môn à trà sữa <laughs>

안녕하세요. 이마 로그신. 로그신. 예. em biết món là nhật bản thế nào? Nhật Bản ramen. Ramen. Cô ta ở Đà Nẵng có đường Phan Lưu. Phan Lưu. Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu. Hôm nay gặp em đi lên đây em cảm thấy thế nào? Chỉ là vui vui khi được gặp với nhau yeah. vui không hộp nhỉ mọi người ơi nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé bye bye bye bye, bye. bye. nhớ like và subscribe ok